mà ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính dành cho cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khi đích thân trao tặng huy hiệu 55 năm tuổi Đảng vào hôm 24 tháng 5 năm 2022 vừa qua. Ông Dũng từng bị nêu danh là đồng chí X có thể bị khiển trách và bị kỷ luật vì những sai phạm vây cánh, bao che, tham nhũng khi còn tại chức. Đây là hình ảnh trong khi chờ kết quả bỏ phiếu miễn nhiệm chức Thủ tướng ông Nguyễn Tân Dũng trao đổi với trưởng ban tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính ở hành lang Quốc hội hôm 6 tháng 4 năm 2016. Một blog ẩn danh nhiều năm làm việc trong cơ quan công quyền ở Hà Nội đã trao đổi với đài FA qua điện thư chia sẻ. tưởng danh hiệu gì chưa huy hiệu 55 tuổi đảng này thì rất bình thường. Chế độ này vẫn hay làm như thế. Khái niệm đồng chí X chính xác là do Tư Sang tức là Trương Tấn Sang đưa ra và nói trên báo hẳn hoi, chứ ông Trọng không làm việc ấy. Bài phát biểu của ông Chính ca ngợi ông Dũng thì nó cũng chỉ là khuôn sáo của chế độ, cũng không đáng bàn. Theo nhà báo độc lập Võ Văn Tạo, việc trao huy hiệu 55 năm tuổi đảng cho cựu Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng là trò đãi bồi, khách khí. Ông nói, nếu ông Dũng là người đạo đức như thế, thì tại sao cộng đồng mạng của ông ta bằng những biệt danh không hay ho như sâu chúa, đồng chí bà X. Kết quả đại hội mà ông Dũng phải về vườn nó rất mâu thuẫn với những lời ca tụng đó bởi vì xét về tuổi và so với ông Nguyễn Phú Trọng thì ông Dũng trẻ hơn, khỏe hơn, ai cũng thấy điều đó. Thế thì tại sao ông Dũng phải về vườn còn ông Trọng mà làm tiếp thậm chí làm sang cả nhiệm kỳ thứ ba trong khi điều địa đảng quy định tối đa là chỉ có hai nhiệm kỳ mà thôi. Rồi trao tặng huy chương nói những lời hay ý đẹp như thế này là rất giả dối, rất phi thực tế, cũng không phù hợp với nhận định của những người dân và cán bộ đảng viên có hiểu biết. Qua đấy người ta cũng thấy công tác tổ chức kế cận của Đảng Cộng sản Việt Nam là có vấn đề. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính trao huy hiệu 55 năm tuổi đảng cho ông cựu Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng vào hôm 24 tháng 5 vừa qua. Ông Nguyễn Khắc Mai nguyên vụ trưởng vụ nghiên cứu Ban dân vận Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam cho rằng nguyên Thủ tướng Nguyễn tấn Dũng là một gương mặt chính trị nhiều tham vọng, nổi bật cả hai mặt tốt và xấu. Ông nói, ông cũng là người thông minh, câu, không đổi tình hữu nghị viển vông, lấy chủ quyền biển đảo mà nói ở Singapore là câu nói đáng ghi nhận. Do ông tự nghĩ ra và nói về mối quan hệ không tử tế, không lành mạnh giữa Việt Nam và Trung Hoa. Vì thế mà ông đã bị đánh lọt. Nhưng lớn nhất người ta dựa vào để đánh lọt ông chính là cái ông ấy bảo kê hoặc trực tiếp dính líu đến tham nhũng, của chim, của nổi, rồi con cái này kia. Chính trị Việt Nam thời ông Nguyễn Tấn Dũng rất phức tạp, họ đánh nhau không chỉ về vấn đề ý thức hệ, nhân cách, công an việc làm mà còn là xu hướng chính trị. Ông Nguyễn Tấn Dũng muốn trở thành một thủ lĩnh quốc gia, một gương mặt chính trị lớn của đất nước thì phải rửa mặt, rửa mày cho sạch sẽ. Đây là hình ảnh phút trầm tư của Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng trước khi nhận thông báo bị miễn nhiệm chức Thủ tướng hôm 6 tháng 4 năm 2016. Ông Nguyễn Tân Dũng giữ chức Thủ tướng hai nhiệm kỳ từ năm 2006 cho đến năm 2016. Trong những năm của nhiệm kỳ thứ hai, ông bị chỉ trích vì những thất bại trong quản lý kinh tế với việc làm ăn thua lỗ của hàng loạt tổng công ty nhà nước, vốn được đề cao là những quả đấm thép dẫn đến tình trạng lạm phát bên cạnh sự tăng trưởng kinh tế trì trệ. Khi ông Nguyễn Tân Dũng rời chính trường sau đại hội của Đảng lần thứ 12 năm 2016 thì hàng loạt quan chức chính phủ thân cận với ông đã bị kỷ luật, thậm chí đi tù với những cáo buộc tham nhũng hoặc cố ý làm trái quy định của nhà nước. Điển hình nhất là và nặng nhất lúc bấy giờ là vụ xét xử cựu ủy viên Bộ Chính trị, cựu bí thư thành phố Hồ Chí Minh, ông Đinh La Thăng. Trước đó vào năm 2012, bản thân ông Nguyễn Tân Dũng cũng thoát án kỷ luật tại Hội nghị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Giới chức của Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ dám gọi ông Dũng là đồng chí X một cách công khai mà không thể gọi tên thật. Trở lại cùng thông tin của blogger ẩn danh chia sẻ tiếp. Chuyện đang nói là thời điểm rất đặc biệt này, có nhiều người người ta cũng nhân chuyện huy hiệu 55 năm tuổi đảng để bắn tín hiệu gì đó liên quan đến nội bộ bên trong cung đình. Chiếc hội nghị lần thứ năm vừa rồi thì có thông tin và chưa có điều kiện kiểm chứng là chính ông bà Dũng đã viết tâm thư cho Bộ Chính trị đề nghị đồng chí Nguyễn Phú Trọng ở lại. Nếu đúng như vậy thì đây là một chiêu trò cao tay, một viên đạn nhắm vào nhiều đích. Đây là hình ảnh việc bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Tập đoàn IEC bị Bộ Công an truy nã được đồn đoán là vì có những sai phạm có liên quan đến Thủ tướng Phạm Minh Chính. Thứ hai nữa là vào lúc này mấy vụ liên tục xảy ra, nhất là vụ bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Nếu bà này bị bắt và bị khởi tố thì ông Thủ tướng Phạm Minh Chính và nhiều khác cũng bị liên lụy. Tình hình cho thấy có vẻ như đang có sự ngã giá với nhau trên cấp cao nhất. Vụ IC rồi chuyện để ông Chính trao hiệu 55 tuổi đảng cho ông Dũng được hiểu như người ta đang thủ những con bài mà lúc cần thì đặt ra để ngầm tác động để tiếp tục gã giá với nhau về các vấn đề phe phái, nhân sự sắp tới. Đặc thù chính trị Việt Nam nhất là nhân sự cấp cao thể hiện qua những quan hệ nhập nhằng phức tạp như thế. Tóm lại, theo blog giấu tên, đừng tưởng người dân không hay biết gì về những chuyện chung quanh đằng sau những việc từ bình thường như ông Nguyễn Dân Dũng được trao huy hiệu của Đảng cho đến những việc lớn là sự tranh giành thanh trừng quyền lực, ngôi thứ, tứ trụ lãnh đạo sắp tới của chế độ đang diễn ra hết sức khốc liệt. Hơn nữa, mọi chuyện liên quan mà dư luận bàn tán, suy diễn đều ít nhiều phản ánh đúng mặt trái của hậu trường chính trị Việt Nam. Blogger này đã kết luận như vậy. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Thay Phùng Xuân Nhạ chưa lâu, Nguyễn Kim Sơn bị đập hội đồng cho tơi tả, ông Sơn bất lực. Ở đất nước do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo như Việt Nam hiện nay, Vấn đề y tế và giáo dục là hai vấn đề tệ hại nhất. Tham nhũng thì tràn lan, làm cho người dân kêu trời không thấu. Trong lĩnh vực y tế, vụ án công ty Việt Á đang phơi bày sự thối nát tột cùng của chế độ. Và lĩnh vực giáo dục cũng chẳng khá gì hơn. Dưới thời ông Nguyễn Kim Sơn, ngành giáo dục sặc mùi tiền, sách giáo khoa thì tăng giá, học phí cũng tăng, trong khi đó dịch mới hết kinh tế hộ gia đình của người dân Việt Nam cũng đang rất vất vả và khó khăn chứ chưa hề dư giả để có thể chấp nhận sự thay đổi đột ngột đến như vậy. Đây là hình ảnh dưới thời ông Nguyễn Kim Sơn học phí tăng chóng mặt. Sự tệ hại của ông Phùng Xuân Nhạ trước đây đã làm rất nhiều người dân chán nản. Ông Nguyễn Kim Sơn lên thay ông Phùng Xuân Nhạ, người dân đợi sự thay đổi ở Bộ Giáo dục. Nhưng hơn một năm qua, ông Nguyễn Kim Sơn chỉ mang đến cho các bậc phụ huynh toàn là nỗi thất vọng, ê chề. Một số ít người thì hiểu sự thối nát của chế độ giáo dục Việt Nam nó đến từ thể chế chính trị. Còn phần đông thì cho rằng chính ông Bộ trưởng Bộ Giáo dục gây ra những vấn đề bất cập ở Bộ Giáo dục. Đã qua nhiều đời, Bộ trưởng từ thời ông Nguyễn Thiện Nhân, ông Phạm Vũ Luận, ông Phùng Xuân Nhạ và giờ là ông Nguyễn Kim Sơn thì Bộ Giáo dục vẫn không hết thối nát, càng ngày càng nổ, càng ngày càng rỗng ruột. Vào ngày 25 tháng 5, trước bức xúc của xã hội về vấn đề bộ sách giáo khoa mới tăng giá từ 2 đến 3 lần so với giá cũ, những bức xúc đó đã được đại biểu Quốc hội chất vấn ông Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn như đang bủa vây tố ông Bộ trưởng. Trước một dừng câu hỏi, ông Bộ trưởng sẽ trả lời ra sao là điều mà dư luận đang đặt ra. Trả lời câu hỏi, ông Nguyễn Kim Sơn cho rằng các loại sách giáo khoa mới được biên soạn với khổ lớn hơn, giấy tốt hơn nên giá tăng từ 2 đến 3 lần các sách theo bộ mới biên soạn là hoàn toàn dùng lại chứ không phải là sách dùng một lần. Đây là hình ảnh sách giáo khoa của Việt Nam tăng giá từ 2 đến 3 lần, làm nhiều gia đình bức xúc. Cách giải thích này đã bị cộng đồng mạng phản đối bởi vì nhiều người cho rằng ông Nguyễn Kim Sơn đang bảo vệ thành phần lợi ích trong nhà xuất bản giáo dục. Cuộc sống của người dân vốn là cực khổ nhưng chi phí về sách, về học phí đã tăng lên 2 lần cho đến 5 lần thì ai mà chịu đựng được. Trước đó, thảo luận tại hội trường chiều ngày 23 tháng 5, nhiều đại biểu Quốc hội đã đưa ra nhiều bất cập về chương trình đổi mới sách giáo khoa, thậm chí có câu hỏi liệu có những tiêu cực trong sự lựa chọn lựa chọn sách giáo khoa hay không. Ông Nguyễn Thiện Nhân rời ghế bộ trưởng để lại một rừng rắc rối cho ông Phạm Vũ Luận. Ông Phạm Vũ Luận không giải quyết được gì rồi chuyển nó cho người kế nhiệm là Phùng Xuân Nhạ. Bộ Giáo dục thời ông Phùng Xuân Nhạ cũng nát bét mà ở đâu cũng nghe tiếng chửi từ trên mạng xã hội cho tới bên ngoài xã hội và kể cả những người làm công chức. Rồi thì người dân cũng lên mạng than vãn rất nhiều. Đến thời ông Nguyễn Kim Sơn cũng chẳng khá hẩm gì hơn, học sinh vẫn là con chuột bạch cho các quan chức ngành giáo dục làm thí nghiệm, và phụ huynh thì lại bị trục lợi, dù dân có bủa vây và rủa ông Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn dù cho đại biểu quốc hội có bổ vây chất vấn ông bộ trưởng thì kết quả cũng không có gì khác. Nếu thay đổi được thì chỉ cần một đời bộ trưởng đã thay đổi chứ không cần đến bốn đời bộ trưởng trong vòng 20 năm qua. 20 năm, một thời gian đủ dài để chính phủ các quốc gia tiến bộ làm nên những thay đổi lớn chứ không phải như nhà nước của Việt Nam cứ để mọi thứ dậm chân tại chỗ. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Kim Sơn trả lời chất vấn Người dân Việt Nam đang bị bế tắc, chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam thì không làm gì để cải thiện những thối nát đã tồn tại qua nhiều đời lãnh đạo, nhưng cùng lắm là dân cũng chỉ nói miệng mà thôi. Không như những nước tự do, dân chủ, văn minh, người dân đòi hỏi chính phủ không hoàn thành nhiệm vụ thì họ phải từ chức, người dân có thể bầu cử ra một nhà chính phủ mới. Chính vì vậy, những thối nát không riêng gì ở lĩnh vực giáo dục mà còn ở rất nhiều lĩnh vực khác cũng như vậy ở Việt Nam. Có thể nói ông Nguyễn Kim Sơn không biết làm gì để thay đổi, ông bất lực vì nó là cái thối nát của chế độ.